người Nhật rất nổi tiếng thế thì à, Okane đó tiền à, khi mà thắng thắng là nhận được tiền và thua là không được bên à, cô Nirameko するときにあ子供たちはお金もらえるよ OK Tức là làm luật chơi là tôi sẽ làm trò làm à, làm trò mọi người sẽ ngồi hai hai người ngồi đối diện thì nếu mà cười là thua còn không cười không cười là thắng hiểu chưa Đấy. rồi bắt đầu mọi người làm sau ok lần lượt từng người một nào từ đứa một ra đây nhanh lên khi tôi đi đạp kệ nhìn mặt nhá mê tô mệt nhìn đây ほらさ、待てな、お風呂。いるか。 <laughs> 次、行くよ。 오케이. をしましょう笑ってよ負けよアップップうわ負けた mình cùng chơi game cười nào cười là cua nào nhìn thẳng mặt nhìn thẳng mặt mê thôi mẹ bỏ đi ra anh chàng con con này cũng cười anh chàng con con nhà đứa này cũng khen làm cười cái mặt anh chàng con con này cho à, cô vinh à utareta cô si cô mô mô warate hiểu không đi nè Tiền được đấy nhỉ Tiền thơm Dạ, chưa được đâu ừ, Big and Xin nào không? Không được, không được. Chơi rồi, đúng không? Chơi rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Okay. chỉ được những người thua mới chơi lại. Ờ, mình thua chơi lại. À, ok. Ông đi ra. Ờ. Các bạn, sẽ lần thứ hai của quyết tâm được tiền Cái này thôi nhỉ? Nhiều tiền nhé. nhưng cô linh chiến thắng ok một tên lửa nhưng cô linh của mình ờ, đã vượt qua và chiến thắng rồi ok thí sinh bò mặc kệ số một mê tô mẹ mặt với mặt mặt với mặt Để xem bây giờ anh cò có cười không Nhìn bên trong phim thì ờ, rất không ờ, tấu hài mấy Nhưng mà ngoài đời chơi thì ờ, quá là tấu hài luôn mọi người ạ Vì muốn có tiền anh Tòa đã rất quyết tâm để để chiến thắng để có tiền à, nạp tiền vào game Free Fire xem anh có vượt qua nổi hay không ok được anh có đã chiến thắng sau game ok đây ok được không ok tốt cử mua đi mua đi xong rồi